Xin chào các bạn đến channel mình nha Mình Becky Jordan Sô guitar Chơi web Cái tỉnh Vốn Và Mình dùng quyền mấy bạn nghĩ gì Chắc chắn bạn bạn đi gọi Đó chính mình sẽ thử Samuti combo và chơi web Mấy bạn có thể sẽ phàn mà Phàn nàn đó là tại sao mà không lấy Campucha đi combo web đó thì nên nó sử dụng Campucha nhiều hơn là guitar Thì các bạn xem nè Có Campucha không học chưa có mắt chưa có cài battery nào luôn giờ mình cày thêm ấy, thì đảo em thì không được vì giờ kênh mình ấy, nó tụt view vì tụt view mình xem chùa nhiều quá nên phải làm này thôi cấp bách đấy thì đây là trường hợp cấp bách đấy bạn Ê, đêm sau này full moon này có thể mình có thể trial cũng được ok giờ thì bắt đầu tìm người thôi à này chủ yếu bây không hẳn sao mà chủ solo thử chơi với nhà có thể đây sẽ là ê, ê, ê, anh bạn nào vậy à, à, anh bạn nào vậy à, lắc qua lắc qua lắc lắc qua nè mà bị đứng máy luôn nè hàng kia né something ghê nhờ lắc thật chứ x2 u u u mình chết luôn mẹ mấy bạn thấy không meme này combo được rồi đó bị lắc may cho hải quân đấy ui lắc kinh dị luôn á nó lắc một cách kinh dị luôn sao mình thấy cái này giống như VS3 Superhuman á bóp lộn chiêu mới ghê chứ Để bóp lộn chiêu nữa rồi chết nữa mấy bạn thấy mà chết lãng xẹt thì xin lỗi nha bạn mấy bạn lắc cực lắc luôn và chết quét là một trong trang việc hơi khó combo và mình bấm nhầm chiêu mà black chưa. phải giờ phải âm chúng bằng z của có thì mình mới được nè black lắc kinh dị luôn nè khùng luôn rồi nó AMT được rồi nè đó bà tập với bố lên luôn Ê lỡ nhịp ngu ấn solo kia luôn à am ngu thật đấy mình am ngu nha ý mình mình am ngu chứ không phải là ai am ngu đâu rồi đai luôn <laughs> lát được chứ nhưng mà không sao bạn quay sang bao tiêu mà chỉ cần ăn là một một bao một, một bao ti người cũng được ngon cũng được ngon do mình combo hơi ngu và mấy mình mình am không chuẩn lắm và nhưng mà và mấy mình đã lắc nữa nên nên nó sẽ được người trong video này cũng khá là vui rồi What? Đủ tôi chắc. chơi muốn hả hello hello ôi lạc thích chứ nhưng mà do may mình chưa hái quân nha bạn may á ừ. do chơi quay ra mình mới chơi quay chơi cực kỳ khó combo mấy mình còn lát nữa mình ham không chuẩn lắm nên mình mới ờ, chơi hải quân đấy chứ mình ngu gì chơi hải tặc bình thường Yeah, ăn được bao thi luôn cơ kìa. Bật về 4 lần luôn. Đó, dạ, ăn được thêm người nữa kìa Mà người này chết trước rồi Ủa, là đi. ủa đứng rồi đứng rồi đứng rồi đứng rồi đứng rồi máy luôn rồi à?